Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh cái cây cục của mình Hôm nay hãy cùng mình làm thử chocolate nha Không biết là làm hay là báo đây Lá ca này bỏ luôn sao Thơm vẫn chấp niệm tới cùng với hàng hạnh nhân nha hạt chữa này là gì quá không nhiễm không nhiễm rồi ta đụng ra thấy còn một hạt nha cố chấp tới cùng với hạnh nhân đó nhiễm rồi giờ tới phần mình thích nhất Nói quá trời nói, chia sẻ quá trời chia sẻ mà edit clip thấy xàm quá nên thôi, tua cho nhanh. Chắc trong bao nhiêu video, video này làm chocolate. Nhìn sợ hãi nhất, kinh dị nhất quá. <laughs> Nhìn mà không có ăn luôn á trời Sao tôi nói vậy Sao tôi nói thành quả của tôi như vậy Không được Không có ăn nói xà lơ như vậy Đối với hàng cá thì Không nên để lửa quá lớn Đừng để nó khét Khét thì sô-cô-la sẽ rất là đắng Để nó vàng nhẹ là được Mà khi nào nó biết nó vàng nhẹ ta Ok Theo tổ tiên mách bảo thì bây giờ có, hơi hơi có mùi rồi đó chắc là vàng nhẹ vậy là đủ rồi ha mình rút ra được một kinh nghiệm đó, đó là nên làm chocolate trước trong cái khoảng thời gian đợi chocolate nó nó đun chảy ra thì hãy đi rang hạt vì nếu mà rang hạt quá sớm ở những giai đoạn đầu á là để ngoài không khí là hạt nó sẽ bị mềm đi Bây giờ thì mình đang cho những miếng chocolate mà mình thái nhỏ hồi nãy á, vào trong một cái túi kem đổ nước cỡ 70 độ C vào và ngâm chocolate cho nó chảy ra hoàn toàn. Em không thể nào xài được cả. Ừ. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Ừ. Chữ vậy trời. thôi mình rửa một lớp trước thôi nha, để mà ảnh hạt lên á. chèn cho nó đều ra tương tương khác gì đó khác gì quá hỗn loạn chứ trời đất ơi thử trang trí nha phải có cam ở đây ở đây có đó này ít thôi thì vì mình bắt đầu vì mình nghĩ muốn phòng sắp đẹp là phải không đỡ này không đỡ này nó không được không được không nên là mình đưa mắt mình đưa sắp đẹp thế không phải không thể là quyết định không nghĩ là được không á không điểm này tốt hơn nha để mình rút đi, để tránh ra rồi, Anh dùng đơn quá, cái này nghe mọi người ơi Còn dùng lại cái hai tấm đó Trời ơi, sao tôi làm cái mất ý Nhìn được đó em Ê, quên, quên cái kia trong đông nè Xoa, xoa lại Tiếng hơn nữa là nó cọc hơn nữa Nhìn được đó em Rồi Đem vào tủ lạnh và chờ kết quả ha còn dư nguyên liệu thì mình đợi um, hai cái kia nó ra thành phẩm rồi á mình sẽ um, đun nấu sô cô la một lần nữa và làm thêm á để rút kinh nghiệm của hai cái miếng kia trước này hộp kiwi thôi quả đã ra có lẽ là để trong cái bìa này thì mọi người sẽ khó thấy hơn một hồi mình sẽ quay cận cảnh quá trình ha đây cái thanh ở giữa này á chính là cái thanh mà không đủ nguyên liệu cho khúc cuối nè chị Trinh ơi rồi em có món quà từ chị à không phải từ em xin lỗi đó là quà kia trời nó cướp hết là thoại của tao kìa <laughs> rồi em nói đi nói gì em đó Trinh ơi um, quà chia tay chị trời ta linh thôi mà em lại chia tay chị <laughs> không hy vọng chị qua dự án mới là sẽ âm nhạc thấy được nhiều thành công đạt được điều mình muốn ừ, chị cảm có những người đồng nghiệp thật là Ờ, đồng nghiệp ở đây đã tốt rồi, có những đồng nghiệp qua bển rồi sẽ tốt nữa, tốt nữa Ok, yeah. Dạ. chị cảm ơn với em và cảm ơn tiến, Ân và... Không, em một mình em tặng sô-cô-la <laughs> xíu một xíu Cảm ơn chị Trơn Em ơi, được rồi, vậy cắt hướng Cũng đâu có xấu lắm đâu đúng không mọi người Giờ mình sẽ thử ha uhm, Bản thân mình sau khi edit đi một cách khách quan nhất mà nói là mình sẽ đánh giá set chocolate này nó trên cả dễ làm luôn á nó không cần pha gì hết á mình đun xong cũng sẽ ra thành phẩm nếu mà bạn nào muốn ăn theo khẩu vị của các bạn á, thì các bạn có thể điều chỉnh thêm và cái phần mà là mình không hài lòng nhất á, chính là phần nguyên liệu nó được cái đẹp thôi chứ um, thêm vào nó sẽ làm dở chocolate đi nữa ấy. nhất là cái phần kiwi trời ơi Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc video này của mình ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.